vì nhìn nàng bảo đừng gọi là em phải kêu là vợ Ok baby điều đó đơn giản vì hiện thực hóa giấc mơ Là điều mà chồng vẫn luôn ngấp ủ trong từng giấc ngủ vẫn nhớ Đời mình đã nói là chỉ trách sức đời không phàn tở ờ. Không biết đã bao lâu không còn chủ động nói câu anh yêu em Nhớ mọi việc là phải công bằng khi mà cần sống bao nhiêu năm là bằng hành động, là bằng ngày nhắc như mong Là bằng bờ vai là dù vất vả vẫn giữ chặt vợ bên chồng yêu là vợ yeah, Ok yeah. baby điều đó đơn giản vì hiện thực hóa giấc mơ Là điều mà chàng vẫn luôn ngất tối trong từng giấc ngủ vẫn nhớ Đời mình là nó là chỉ trách sức để không tàn tở Không biết đã bao lâu không còn chủ động nói câu anh yêu em Nhớ mọi việc là phải có mặt khi mà cần xúc động Thương là bằng hành động, là bằng ngày nhắc nhẹ mong Là bằng bờ vai là dù vất vả vẫn giữ chặt vợ bên chồng